Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với bản tin bất động sản của Caroline. Hôm nay ờ, chúng tôi xin gửi tới anh chị một số thông tin về phân khu The Beverly sắp mở bán tại Vinhome Grand Park với những nội dung chính như sau. Đầu tiên, ờ, phân tích về vị trí của phân khu The Beverly sắp mở bán. Thứ hai, à, chất lượng bàn giao của The Beverly sẽ như thế nào. Thứ ba, những tiện ích tại The Beverly có đáp ứng được cái yêu cầu và cái nhu cầu của khách hàng hạng sang hay không thứ tư uh, The Beverly sẽ phù hợp mua ở hay là đầu tư và các bước đặt mua sẽ như thế nào đầu tiên tôi xin nói về vị trí của The Beverly sắp mở bán như trên màn hình quý vị đang xem thì phân khu mở bán tiếp theo của Vinhome Grand Park có vị trí đẹp nhất dự án tọa lạc ngay tại trái tim của dự án The Beverly có tầm view 360 độ nằm ngay bãi biển xanh cát trắng và trực diện với đại công viên 36 hecta lớn nhất Đông Nam Á. Nhìn ra xa hơn, ở ờ, view nhìn của The Beverly sẽ ôm trọn khu nhà phố thương mại The Manhattan và The Manhattan Glory, hứa hẹn sẽ xâm út và đẳng cấp bậc nhất khu vực thành phố. Giờ đây, ờ, chỉ cần một sở hữu một căn hộ tại The Beverly, ờ, quý khách hàng hoàn toàn có thể cảm nhận được như mình đang đi nghỉ dưỡng tại resort với view nhìn triệu đô có 102 tại Sài Gòn mở tung cửa sổ là khách hàng có thể đón nắng, đón gió từ biển ngay bên dưới nhà và gió mát từ sông Đồng Nai thổi vào. Thứ hai, về chất lượng bàn giao của The Beverly sẽ như thế nào? The Beverly sẽ được bố trí 6 tòa căn hộ được thiết kế full kính lâu y mặt ngoài. Kính lâu y là loại kính hiện đại nhất hiện nay, à, chống bức xạ nhiệt, chống được tiếng ồn tới 90%, tương đương với dự án Vinhome Golden River tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Mặt bằng tầng sẽ được bố trí chuẩn chỉnh, đảm bảo tất cả căn hộ có view nhìn thoáng mát. Các tòa căn hộ sẽ cao từ 25 tới 36 tầng và có 7 thang máy. Tầng 13 và 14 sẽ không bố trí căn hộ mà sẽ được thiết kế làm không gian sinh hoạt cộng đồng. Sảnh và lounge sẽ thông hai tầng với nhau. Nội thất sẽ được bàn giao tiêu chuẩn 5 sao tương tự với tòa nhà Landmark 81, và nhà cao nhất Việt Nam. Diện tích căn hộ sẽ từ 32 cho đến 120 m2, từ 1 đến 4 phòng ngủ. Tất cả căn hộ đều được sở hữu lâu dài. Đặc biệt, các căn hộ sẽ có ban công thông phòng khách qua phòng ngủ và phòng bếp. Thời gian dự kiến bàn giao sẽ rơi vào quý 2 năm 2023. Thứ ba, ờ, những tiện ích tại The Beverly có làm hài lòng khách hàng hay không? Tại phân khu The Beverly, Vinhome sẽ bố trí một cái trung tâm thương mại Vincom Megamall liền kề với khu căn hộ để khách hàng có thể thuận tiện di chuyển và có thêm một cái ga xe bus điện thuận tiện lưu thông tới 5 điểm như sau yên Mạc cờ Vấp, sân bay Tân Sơn Nhất, chợ Bến Thành, bến xe miền Đông mới và bến xe buýt ký túc xá Đại học Quốc gia. Tại The Beverly, chủ đầu tư đã tạo điểm nhấn đặc biệt riêng cho phân khu cao cấp này. Sẽ có một cái hồ bơi nước mặn lần đầu tiên tại Sài Gòn và duy nhất tại khu đô thị Vinhome Green Park. Và phần cuối cùng là The Beverly thích hợp mua ở hay đầu tư và chính sách bán hàng có gì đặc biệt, à, thông tin liên hệ để chọn căn đẹp như thế nào. The Beverly, quý khách hàng chỉ cần thanh toán 15%, tầm khoảng 250 triệu là sở hữu ngay căn hộ The Beverly đẹp nhất Vinhome Grand Park ngân hàng sẽ hỗ trợ quý anh chị vay 80% ờ, được ân hạn gốc và lãi trong vòng 24 cho tới 36 tháng khách hàng chỉ cần đóng 15% là sẽ được ký ngay hợp đồng mua bán 5% còn lại sẽ đóng khi mà thông báo nhận sổ hồng vì vậy, The Beverly rất là phù hợp cho khách hàng mua ở và cả là đầu tư. Nếu khách hàng mua đầu tư thì khách hàng chỉ cần phải bỏ ra chỉ 15% đợi một năm sau giá bất động sản tăng rất là mạnh khi mà tuyến metro đi vào hoạt động ờ, khởi công vành đai 3 ờ, tiện ích và hạ tầng đã hoàn thiện đầy đủ tại Vinhome Green Park lúc đấy khách hàng có thể bán ờ, chuyển nhượng hoặc có thể thay đổi ý định từ đầu tư sang ở lâu dài Ờ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi 0931 222 000 để được tư vấn nhận suất ưu đãi những căn đẹp nhất view công viên 36 hecta. À, xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào.